Nghiền mịn 3 viên aspirin rồi thoa lên, da trắng bật ba tông. Cách làm đơn giản mà hiệu quả đạt được rất cao, bạn không cần lo lắng da sẽ bị bào mỏng hay dễ bắt nắng đâu nhé. Hầu hết các chị em đều mong muốn có được làn da trắng một cách an toàn và bền vững. Dù da không đen nhưng bạn vẫn muốn chúng sáng mịn hơn, nếu không nói là càng trắng càng tốt. Thay vì bỏ cả đống tiền đi spa, bôi kem trộn thì bạn chỉ cần áp dụng công thức sau là đủ. Nguyên liệu cần chuẩn bị 3 viên aspirin, một hộp sữa chua không đường, 8 gạo. Cách thực hiện Bước 1. Bạn nghiền mịn thuốc aspirin thành bột, rồi thêm vào 1 phần 2 hộp sữa chua, cộng 1 phần 2 bát nhỏ bột cám gạo, sao cho hỗn hợp có dạng sền sệt. Nếu đặc quá thì bạn thêm một chút nước ấm vào là được. Bước 2. Tiếp đến, bạn làm ướt người bằng nước ấm để giúp lỗ chân lông giãn nở, loại bỏ phần nào bã nhờn, ghét trên người. Bước 3. Bạn bôi hỗn hợp lên, massage trong 15 phút, tập trung nhiều ở vùng da chai dần, thâm sạm như đầu gối, khuỷu tay, nách. Đây là bước làm quan trọng nhất giúp da trắng đồng đều nên bạn cần thực hiện kỹ càng. Bước 4. Cuối cùng bạn tắm lại với nước, thấm khô da bằng khăn mềm rồi bôi kem dưỡng, nếu có để hoàn tất quá trình làm đẹp. Áp dụng 4 đến 5 lần trong tuần đầu tiên, sau đó giảm xuống 2 đến 3 lần ở các tuần kế tiếp để duy trì độ trắng của da.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 Chúng đóng vai trò làm sạch sâu, thúc đẩy làn da trở nên trắng hồng hơn, đồng thời trị khỏi tình trạng viêm năng lông. Trong khi đó, bột cám gạo lành tính, phù hợp với mọi làn da sẽ bổ sung vitamin E, nhóm B, kali, chất béo omega 3 với hàm lượng cao. Đặc biệt, bột cám gạo còn chứa squalene, chất bôi trơn tự nhiên, giúp tạo màng, ngăn sự bốc hơi của nước trên bề mặt da, giữ ẩm rất tốt. Sữa chua giàu axit lactic giúp da càng khỏe, không bị chảy xệ. Hơn thế nữa, hỗn hợp này còn hỗ trợ kiểm soát sắc tố da, tiêu hủy tế bào đến sạm không lo bị tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe như những phương pháp chăm sóc da từ hóa mỹ phẩm công nghiệp khác. Bạn vừa xem xong video, nghiền mịn 3 viên aspirin rồi thoa lên, da trắng bật ba tông. Gái hai con chia sẻ cách tắm trắng da bằng thảo dược Tam Trang vốn chẳng có gì xa lạ với các chị em, tuy nhiên bà mẹ hai con Thu Trang lại có cách tắm trắng rất riêng khi sử dụng thảo dược để tắm trắng tại nhà, giúp da trắng như gái 18. Thu Trang chia sẻ, bản thân cô cũng từng trượt vật để tìm kiếm các cách tắm trắng phù hợp với mình mà chi phí rẻ. Mua kem tắm trắng thì lo ngại các hóa chất không rõ nguồn gốc có trong kem sẽ khiến cho làn da bị dị ứng mẩn ngứa. Chính vì vậy, Thu Trang đã tự tìm hiểu các cách tắm trắng bằng nguyên liệu thiên nhiên để thực hiện tại nhà. Và cách tắm trắng mà bà mẹ U34 này ưa thích đó là tắm trắng bằng bột gạo, cộng sữa tươi, cộng nước chanh. Vốn rất cẩn thận lựa chọn phương pháp tắm trắng nên ngay từ nguyên liệu đầu vào để chế biến hỗn hợp làm trắng da, tắm trắng, Tu Trang lựa chọn rất kỹ lưỡng. Bà mẹ hai con chia sẻ, với cách tắm trắng bằng nguyên liệu thiên nhiên, yêu cầu đầu tiên và rất quan trọng đó là các nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng. Nếu không dù bạn có làm đúng công thức và thời gian, hiệu quả không những không được như ý muốn mà còn hại vào thân khi có thể gây viêm da ngứa ngáy. Chuẩn bị Bột gạo cần phải là loại bột mới làm, gạo không được xay sát quá kỹ lớp bên ngoài sẽ làm mất lượng vitamin B1 và các khoáng chất vô cùng tốt cho da. Sau khi đã nguyền nhuyễn gạo thành bột thì bạn nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để ẩm mốc. Sữa tươi là loại không đường còn hạn sử dụng để đảm bảo hiệu quả tăm trắng. Vắt chanh bỏ hạt lấy nước cốt. Cách thực hiện: cho các nguyên liệu vào bát theo tỷ lệ 5 thìa bột gạo cộng 100ml sữa tươi cộng nước cốt của một quả cam. Trộn đều các nguyên liệu và thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng để các tinh chất có trong hỗn hợp thẩm thấu vào da. Sau khoảng 15 phút tắm lại với nước mát. Chị Thu Trang cho biết chị đã kiên trì thực hiện cách tắm trắng này 4 lần một tuần và sau tuần đầu tiên, làn da của chị được loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết, da sạch và mềm, sáng hơn. Tuần thứ hai, da trắng lên rõ rệt. Tuần thứ ba, so với da cũ trắng lên được hai tông. Tiếp tục thực hiện, chị Thu Trang khiến người thân và bạn bè vô cùng ngạc nhiên về làn da trắng mịn không tì vết. Hy vọng với những chia sẻ của bà mẹ hai con Thu Trang, chị em cũng sẽ mau chóng có làn da trắng sáng nhé. Bạn vừa xem xong video, gái hai con chia sẻ cách tắm trắng da bằng thảo dược. Hòa tan thứ bột này với nước rồi bôi lên mặt trong 5 phút, da trắng bóc khỏi cần pha kem chút nào. Nam Long, mẹo làm đẹp này đảm bảo sau một tuần thực hiện, da thâm sạm nhiều mụn cũng trở nên trắng mịn không tì vết. Có thể nói trong quá trình chăm sóc da hàng ngày thì khâu rửa mặt nhằm loại bỏ tế bào chết được xem là một việc làm vô cùng cần thiết. Thế nhưng làm thế nào để vừa đẹp da lại tiết kiệm chi phí một cách tối ưu thì đó luôn là vấn đề khiến chị em cảm thấy lo lắng. Một loại hỗn hợp bao gồm các nguyên liệu từ tự nhiên như dầu dừa, bột baking soda có tác dụng làm sạch sâu, khắc phục tình trạng mụn trứng cá, sẹo thâm rất tốt. Thành phần nguyên liệu cần có 3 thìa bột baking soda, 1 thìa dầu dừa nguyên chất, 1 thìa nước lọc, bát và thìa. Cách làm, cho bột baking soda vào chiếc bát nhỏ, đổ thêm dầu dừa, nước lọc vào bát, dùng thìa khuấy đều trong 2 phút, ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Cách sử dụng Trước hết rửa mặt sơ qua với nước nhằm giúp các lỗ chân lông giãn nở tự nhiên. Tiếp đến lấy hỗn hợp vừa chuẩn bị cho ra lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng massage theo chiều kim đồng hồ chừng 5 phút. Thực hiện thao tác này liên tục nhiều lần để các mạch máu lưu thông tốt nhất. Thư giãn chừng 30 phút đến khi thấy hỗn hợp dần khô lại thì rửa thêm lần nữa với nước sạch. Cuối cùng hãy trà hai viên đá lạnh lên da nhằm giúp các lỗ chân lông xây khít hoàn toàn. Công dụng Tinh chất tự nhiên trong dầu dừa có tính kháng khuẩn, chống viêm rất cao. Trong khi đó bột baking soda giúp giữ ẩm, cân bằng độ pH hiệu quả. Vậy nên kiên trì áp dụng công thức này liên tục 3 lần một tuần vào các buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp da rẻ mịn màng, căng sáng tự nhiên và ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, mụn, tàn nhang rất tốt. Ngoài ra, việc bổ sung cho cơ thể đều đặn mỗi ngày 2 lít nước kết hợp sử dụng các loại trái cây, giàu vitamin có trong ổi, dưa, táo, đu đủ, chuối sẽ giúp da thêm đàn hồi, săn chắc mà không hề thua kém bất kỳ một loại mỹ phẩm cao cấp nào. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, hòa tan thứ bột này với nước rồi bôi lên mặt trong 5 phút, da trắng bóc khỏi cần thoa kem chút nào. Bất ngờ về cách khiến làn da bật từ 2 hay thậm chí là 4 tông trong một đêm chỉ bằng một củ khoai lang. Nguyên liệu cần có một củ khoai lang, 100ml sữa tươi không đường, một quả chanh tươi, một thìa canh mật ong, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu Khoai lang mua về rửa sạch bùn đất dưới vòi nước lạnh rồi cho vào nồi luộc chín nhừ. Khi khoai lang đã chín, bạn bóc bỏ đi lớp vỏ bên ngoài rồi cho vào bát và dùng thìa nghiền nát là được. Cách làm Chanh dùng dao bổ đôi rồi vắt lấy lượng nước cốt chanh vào bát khoai lang đã được nghiền nát. Sau đó, đổ từ từ lượng sữa tươi không đường cùng mật ong vào, vừa đổ vừa khuấy đều tay, đến khi thu được một hỗn hợp bột hơi nhão thì dừng lại, đừng để quá khô hay quá ướt. Cách sử dụng Bước 1. Làm ướt cơ thể bằng nước ấm trong vòng 1 phút rồi sử dụng sữa tắm. Tắm sạch cơ thể,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 vào mùa hè bạn nên thoa kem chống nắng dù là ở trong nhà hay ngoài trời để bảo vệ làn da một cách hiệu quả nhất khỏi các loại UV gây hại. Bạn vừa xem xong video, bất ngờ về cách khiến làn da bật từ 2 hay thậm chí là 4 tông trong một đêm chỉ bằng một củ khoai lang. Mỗi ngày bỏ ra 5 phút thoa viên thuốc nhỏ này lên da, da dày trắng bóc như em bé, không còn một vết thâm nám tốt gấp vạn lần đi spa. Vitamin E nhỏ bé nhưng có công dụng dưỡng da vô cùng tuyệt vời. Lưu lại ngay 3 công thức làm đẹp từ vitamin E dưới đây để áp dụng khi cần nhé. Vitamin E sử dụng trong làm đẹp và các viên vitamin E tổng hợp thường được bán phổ biến ở các hiệu thuốc dưới dạng viên. Dưỡng trắng da bằng vitamin E vừa dễ làm, không tốn nhiều thời gian, công sức lại có tác dụng vô cùng hiệu quả vừa giúp dưỡng da sâu từ bên trong, ngăn ngừa sắc tố melanin, giảm thâm sạm, vừa đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa do tuổi tác ở phụ nữ gây nên. 1. Vitamin E và sữa tươi Chuẩn bị một viên vitamin E, 100ml sữa tươi không đường Cách làm Vitamin E trích lấy phần dịch bên trong, sau đó trộn với sữa tươi đã chuẩn bị ở trên, làm sạch da mặt rồi lấy hỗn hợp trên thoa đều lên da, vỗ nhẹ để hỗn hợp thẩm thấu vào da, sau 15 phút thì rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện 2 đến 3 lần và cảm nhận sự khác biệt rõ rệt của làn da ngay nhé. 2. Dùng vitamin E nguyên chất Cách đơn giản nhất để làm đẹp với vitamin E mà không cần kết hợp với các nguyên liệu khác là sử dụng vitamin E nguyên chất. Sau khi làm sạch mặt, bạn cắt lấy dịch vitamin E bên trong rồi thoa trực tiếp lên da. Massage theo chuyển động tròn rồi đợi thêm 15 đến 20 phút cho dịch vitamin E thẩm thấu hết vào da. Cuối cùng rửa lại với nước sạch và dùng một viên đá nhỏ, trà nhẹ để lỗ chân lông xe khít. 3. Vitamin E và chanh Hỗn hợp này vừa giúp loại bỏ các sắc tố sạm nám, đồng thời dưỡng da trắng sáng dần đều lên. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là một viên vitamin E và nửa quả chanh tươi, rồi làm theo các bước sau đây. Trộn đều dịch vitamin E với nước cốt chanh thành hỗn hợp dệt đồng nhất. Làm sạch mặt như bình thường, sau đó dùng bông gòn thấm đều hỗn hợp trên, thoa lên mặt, lưu thêm 15 phút rồi rửa lại với nước. Không nên để lâu quá, tránh lượng axit mạnh trong chanh gây tổn thương da mặt nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp! Bạn vừa xem xong video, mỗi ngày bỏ ra 5 phút thoa viên thuốc nhỏ này lên da, da dày trắng bóc như em bé, không còn một vết thâm nám tốt gấp vạn lần đi spa. Trộn sữa chua với nước muối rồi thoa theo cách này, da trắng sáng bật hẳn hai, thậm chí bốn tông chỉ sau một đêm duy nhất. Với những người thường xuyên bị mụn thì mặt nạ sữa chua kết hợp nước muối sinh lý sẽ giúp làm dịu các nốt mụn sưng, mờ vết thâm và dưỡng da sáng lên trông thấy. Muối sinh lý là một trong những nguyên liệu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày với chức năng chủ yếu là sát trùng, loại bỏ tế bào chết và các vi khuẩn gây mụn. Chính vì thế, loại muối này rất tốt đối với da mụn giúp làm dẹp các nốt sừng tấy, mờ vết thâm và hút dầu hiệu quả. Sữa chua chứa hàm lượng vitamin A, B, E dồi dào, có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa, dưỡng ẩm và giúp da mịn màng hơn. Đặc biệt sữa chua có chứa một loại men vi sinh giúp hỗ trợ kháng viêm, loại bỏ vết thâm do sẹo mụn để lại. Sử dụng sữa chua kết hợp nước muối sinh lý sẽ giúp bạn nhanh chóng có được làn da căng mướt, mềm mại, mịn màng và sáng dần lên. Chuẩn bị nửa hộp sữa chua không đường, hai thìa nước muối sinh lý. Cách làm Trộn đều muối và sữa chua lại với nhau thành hỗn hợp sệt đồng nhất là có thể sử dụng được. Cách dùng Sau khi vệ sinh da mặt với sữa rửa mặt và nước ấm như bình thường, bạn thoa đều hỗn hợp sữa chua và nước muối sinh lý lên da, chừng 15 đến 20 phút để hỗn hợp thẩm thấu đều vào da. Sau đó rửa lại với nước ấm và dùng một viên đá nhỏ, trà lại lần cuối để lỗ chân lông xe khít là được. Lưu ý, Trước khi áp dụng lên mặt, bạn lấy một chút mặt nạ và tự chúng trên vùng da nhỏ ở cổ hoặc xương hàm để xem da bạn có bị dị ứng với các thành phần của mặt nạ hay không. Nếu bị mụn thì không nên dùng tay để sờ, nặn chúng thường xuyên, tránh tình trạng mụn ngày càng nặng, da cũng xấu và dần sùi hơn. Ngay từ đầu, bạn sẽ cảm nhận được làn da mềm mịn hơn rõ rệt. Tùy cơ địa mỗi người mà làn da sẽ trắng bật tông ngay trong lần đầu sử dụng. Để đạt được kết quả như ý, hãy áp dụng 2 đến 3 lần trong một tuần nhé. Hỗn hợp này bạn có thể áp dụng để làm trắng da toàn thân, chỉ cần tăng tỷ lệ lên là được. Bạn vừa xem xong video, trộn sữa chua với nước muối rồi thoa theo cách này, da trắng sáng bật hẳn 2, thậm chí 4 tông chỉ sau một đêm duy nhất. Vitamin E rẻ hơn rất nhiều lần so với mỹ phẩm, nhưng hiệu quả mang lại thì bằng và thậm chí nhiều nữa với nhiều công dụng làm đẹp da từ dưỡng trắng, xóa mở các nếp nhăn, trị cuồng thâm, làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin E mang lại rất nhiều khả năng mà bạn gái nên thử nghiệm. Chính vì vậy, bạn hãy cùng tham khảo một số công thức làm đẹp từ vitamin E nhé. 1. Trị mụn trắng da Hỗn hợp vitamin E và sữa tươi không đường có công dụng trị mụn, làm mờ vết thâm, đồng thời dưỡng trắng da hiệu quả bất ngờ. Bạn chỉ cần trộn đều 50ml sữa tươi không đường cùng dung dịch bên trong hai viên vitamin E vào chiếc bát. Lấy miếng mặt nạ giấy mua tại cửa hàng mỹ phẩm, nhúng vào bát hỗn hợp sữa tươi trong vòng 1 phút rồi đắp mặt. Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước mát. Thực hiện công thức này khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, đám mụn và vết thâm sạm đều biến mất, thay vào đó là làn da trắng hồng chỉ sau một tuần sử dụng. 2. Dưỡng ẩm vào mùa đông, làn da của mọi người thường khô nẻ, bong chóc da do độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Nếu bạn gặp tình trạng này, hãy trích một viên nang vitamin E rồi trộn với chút nước hoa hồng. Sau khi rửa mặt sạch, lấy hỗn hợp có được thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng rồi giữ nguyên qua đêm hoặc rửa mặt sạch sau 20 phút. Chỉ cần thực hiện cách này một lần cũng giúp tình trạng da khô được cải thiện trông thấy, da sẽ mềm mịn hơn rất nhiều. 3. Trị dạn da với mẹ bầu hay bạn gái tăng cân nhanh chóng bị dạn ở vùng bụng, đùi, có thể sử dụng vitamin E để làm mở vết dạn nhanh chóng. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa nước cốt chanh, hai thìa dầu ô liu, hai viên vitamin E. Cách làm: cắt đôi quả chanh, vắt một thìa nước cốt chanh vào bát nhỏ. Trích thêm dung dịch vitamin E và dầu ô liu rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Lấy hỗn hợp đã chuẩn bị thoa đều lên vùng da bị dạn Giữ nguyên để khô khoảng 10 phút thì lấy khăn ấm lau sạch. Áp dụng công thức này vào mỗi tối trước khi đi ngủ, kiên trì thực hiện trong vòng 1 tháng, bạn sẽ có ngay làn da mịn màng. Bạn vừa xem xong video, vứt hết mỹ phẩm đi, cứ lấy vitamin E để dùng theo cách này, da trắng mịn không tỉ vết chỉ sau một tuần bôi.